Quý vị và các bạn thân mến, Nga phá kho vũ khí xóa sổ một loạt các loại pháo của Ukraine trong ngày. Ngày 29 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp tục báo cáo các hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ở hướng Kupyansk, lực lượng không quân và pháo binh và lục quân Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và khí tài của các lữ đoàn cơ giới số 14 và 92 của lực lượng vũ trang Ukraine AFU ở gần Sinkovka, Tabayevka ở vùng Kharkov và novosel Lovskoye ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Ngoài ra thì hành động của bốn nhóm trinh sát của AFO đã bị phá vỡ ở gần Leman Pervi, Osana và Kramanjoni ở vùng Kharkov. Có tới 50 quân nhân Ukraine, một xe bọc thép chở quân và một khẩu pháo tự hành Akassia của họ đã bị tiêu diệt tại khu vực này ở trong ngày. Ở hướng Krasny Liman, lực lượng Nga đã phóng hỏa vào điểm tập trung nhân lực của lữ đoàn tấn công cơ giới số 92, 25, 80 và 95 và lữ đoàn cận vệ quốc gia số 27 của AFU ở gần Stelmakovka, Chernova, Diprova và Yampolovka, Toskoyi và Serebryanka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ở theo hướng này thì Ukraine mất 110 quân nhân, một xe chiến đấu bộ binh, 4 xe chiến đấu bọc thép, một pháo tự hành Nola S và một hệ thống Gras. Ở hướng Donetsk, các đơn vị của Nga đã kiểm soát được các vị trí thuận lợi hơn và tấn công lực lượng Ukraine ở gần Kurakovo và Antonovka của DPR. Một kho đạn dược của lữ đoàn cơ động số 81 của AFO đã bị phá hủy ở gần thành phố Kramatorsk Theo hướng này thì Ukraine mất 90 quân, một xe chiến đấu bộ binh, hai xe chiến đấu bọc thép, 14 xe cơ giới, hai pháo tự hành Akashiya hai pháo D-20 và D-30, hai pháo Onka và hệ thống phóng loạt SMEC. Ngoài ra, hai hệ thống pháo M777 và hai hệ thống pháo tự hành Paladin và một radar phản pháo AN-TPQ-50 của Ukraine do Mỹ sản xuất cũng đã bị loại bỏ. Ở hướng nam Donetsk và Zaporozhye, cụm lực lượng Vostok của Nga tiếp tục tấn công và đánh bại đối phương ở gần Oleda, Prechitovska, Shevchenko của DPR và Dorozhenka ở vùng Zaporozhye. Hai kho đạn pháo của lữ đoàn cơ giới 68 Jager và 72 AFO đã bị vô hiệu hóa tại khu vực Brechistoka và Oleda của DPR. Tổn thất của AFO ở các khu vực này đã lên tới 100 quân nhân thương vong, một xe tăng, hai phương tiện chiến đấu bọc thép, ba xe bán tải, hai phương tiện và hai pháo tự hành Akashiya trong ngày. Ở hướng Kherson, Hai trạm radar phản pháo antpq 36 và antpq 48 của Ukraine do Mỹ sản xuất, cũng như là một bãi chứa đạn pháo AFU ở gần thành phố Kherson và làng Novalesandrovka ở vùng Kherson đã bị phá hủy. Trong ngày, thì các lực lượng Nga còn vô hiệu hóa được 103 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng với nhân lực và khí tài của họ tại 143 khu vực. Lực lượng phòng không Nga đã bắn họa muốn ùa về Ukraine ở các khu vực là Yakovlevka của DPR, Zilovka và Chervononaya Dibrova của LPR. Bên cạnh đó, 16 tên lửa phóng từ các hệ thống HIMARS, Onka và Uragan của Ukraine cũng bị Nga đánh chặn ở gần Majinka, Golovka, Lachotovska và Ilovaisk của DPR và Chaplinka thuộc vùng Kherson. Ngoài ra thì một tên lửa chống radar HAM do Mỹ sản xuất đã bị bắn hạ ở gần à, làng Novisvet của DPR. Bên kia chiến tuyến, theo hãng tin Brava, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay phía Nga đã mất thêm 650 quân, 8 xe tăng, 22 xe chiến đấu bọc thép, 7 hệ thống pháo và 10 phương tiện chở nhiên liệu. Nga chuẩn bị chiến thuật nào để tiêu diệt xe tăng Leopard 2A4 tại Ukraine? Xe tăng Leopard 2A4 sẽ trở thành một đối tượng ưu tiên phá hủy của quân đội Nga khi chúng xuất hiện ở chiến trường Ukraine. Gần đây, các quốc gia NATO và những đồng minh của họ đã đồng ý chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực MBT cho lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Dự kiến trong nửa đầu năm 2023, M1 Abram của Mỹ, Challenger 2 của Anh và Leopard 2 của Đức có thể bao gồm cả chiếc C1 Ariti của Ý và AMX-56 Lyric của Pháp sẽ xuất hiện ở chiến trường Ukraine. Cần lưu ý rằng Leopard 2 của Đức được coi là loại MBT tốt nhất phương Tây. Những chiếc xe này đã trải qua nhiều lần cải tiến và Kiev sẽ sở hữu nhiều biến thể khác nhau, đó là phiên bản 2A4 hoặc là 2A6. Thậm chí về mặt lý thuyết còn có cả Leopard 2A7. Ngoài ra thì còn có một vài sửa đổi đặc biệt khác do những nước trong và ngoài NATO tiến hành. Vào ngày 25 tháng 1 năm 2023, chính phủ Đức đã thông báo chuyển giao 14 chiếc Leopard 2A6 cho Ukraine, đồng thời cho phép cung cấp tái xuất xe tăng Leopard 2 từ các quốc gia khác. Ngay sau đó, nhiều nước cũng khẳng định sẽ sang tên cho Kiev số liệu cụ thể bao gồm Ba Lan là 14 chiếc Leopard 2A4, Na Uy là 8 chiếc Leopard 2A4, Bồ Đào Nha 4 chiếc Leopard 2A6 Thực tế cho thấy là Leopard 204 chứ không phải là các biến thể hiện đại hơn sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong số xe tăng được chuyển giao. Trước viễn cảnh phải đối đầu với Leopard 204, các chuyên gia quân sự của Nga đã ngay lập tức xây dựng những chiến thuật để phá hủy phương tiện tác chiến lợi hại này. Theo đề xuất, ban đầu cần phải tước bỏ khả năng bắn chính xác và điều hướng của kiếp lái, tức là nên phá hủy hệ thống quang học trên tháp pháo và thực sự làm mồi chiếc MBT. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng đạn pháo loại 3BM42 Mango hoặc là 3BM59 Svinnes và với một phát bắn trúng đích. Ngay cả khi vỏ giáp không bị xuyên thủng thì xe cũng sẽ mất khả năng chiến đấu. Các nhà phân tích người Nga nhấn mạnh trên đỉnh tháp pháo là kính ngắm toàn cảnh của trường xe. Cần phải tiêu diệt nó bằng bất kỳ loại vũ khí nào có sẵn. Đừng quên là kính ngắm của xạ thủ. Khí thanh này ở bên cạnh nòng pháo của xe tăng. Và bất kỳ súng phóng lựu nào cũng như đạn pháo nào của xe tăng Nga cũng đều phù hợp để bắn hạ nó. Không chỉ có vậy, người điều khiển UAV có thể tấn công xe tăng từ trên cao. Nếu sử dụng tên lửa chống tăng ATGM Cornet với sức xuyên phá hơn 500mm thì cần phải đánh vào hai bên hông của xe tăng và từ phía sau, nơi khả năng chống chịu của vỏ giáp chỉ là từ 490mm trở xuống. Tuy nhiên thì một số khu vực dễ bị tổn thương ngay cả với đạn xuyên cỡ 30mm được bắn từ cự ly không quá 1 km. Cần lưu ý rằng Leopard 2A4 chưa kể các phiên bản cao cấp và nặng hơn nhiều tồn tại ở một số điểm mù. Kiếp chiến đấu của xe tăng sẽ không thể phát hiện một quân nhân đã lẻn ra phía sau nếu anh ta ở cách xa 50 mét. Ngoài ra, còn một vài vị trí khó quan sát ở bên hông và thậm chí là ngay ở phía trước ở khoảng cách gần. Nhưng kịch bản như vậy khó xảy ra vì chúng chỉ có thể thực hiện trong điều kiện chiến đấu ở khu vực đô thị. Trong khi những chiếc xe tăng nói trên không được thiết kế cho vai trò này. Đối với Cornet ATGM nó nói ở trên, nó có thể bắn trúng xe tăng từ cách xa 5,5 km, nhưng đây là trên lý thuyết. Leopard 224 mặc dù to lớn nhưng khả năng ngụy trang là cực tốt và có thể tự hòa vào địa hình. Ví dụ là chúng ta có thể nhớ lại chiến dịch quân sự cành ngô liêu của Thổ Nhĩ Kỳ được thực hiện vào năm 2018 ở phía tây bắc Syria trong khu vực Afrin có người Kurd sinh sống. Ở đó thì